tự đi tự đi tự đi tự đi quá luôn tự đi tự đi tự đi quá luôn đi nhiên พอพอ <laughs>